Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là kênh Tiếng Bóng Đá nhé Thì uh, trong những video lần này tiến sẽ tiếp tục lên cho anh em các trận đấu tại cúp C2 châu Âu nhé anh em Đấy, thì như anh em cũng đã biết thì vào tối hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai sẽ có các uh, trận đấu tại giải cúp C2 châu Âu diễn ra nha anh em Đó như là cái thằng uh, Feyenoord với Roma này được diễn ra vào lúc 2 giờ 23 giờ 45 tối nay này Đó và rạng sáng ngày mai thì sẽ có các trận đấu giữa uh, uh, Leverkusen với uh, ờ, USG này hay là Juventus với Sporting này có gồm U với Sevilla này thì với những cái trận đấu này trong cái video này luôn Tiến sẽ nhận định trước cho anh em cái cặp đấu giữa MU với uh, Sevilla đấy thì trước tiên nói về cặp đấu này tiến sẽ cho anh em xem trước cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa đi đưa ra cũng như là sẽ giới thiệu cho anh em một cái trang chơi uy tín cho những anh anh em nào mà đang muốn tìm một cái trang chơi đó có nhiều anh em hỏi tiến là chơi trang giống như tiến như thế nào cần được những điều kiện gì đó thì tiến cũng chia sẻ cho anh em đây trước tiên anh em sẽ xem qua tỷ lệ kèo trước nhé đây anh em hiện tại thì trên trang đã có rất nhiều ờ, kèo tại giải đấu cúp C2 châu Âu này. Đây Tiến sẽ cho anh em xem mã kèo của trận MU với Sevilla. Thì hiện tại nhà cái đã đưa ra các mã kèo như là MU chấp Sevilla với mức chấp là 1.25, 1.5 rồi 1 hòa. Đó, bên cạnh đó mã kèo tài xỉu là 2.75, 2.5 rồi uh, ba hòa cả trận này. Ở uh, hiệp 1 thì có mức tài xỉu là 1 hòa cùng với 1.25. Đó, còn MU cũng sẽ chấp Sevilla lần lượt với các mức chấp là 0.5 và 0.25 thì với các cái mã kèo hiện tại uh, tuy là chưa có được nhiều nhưng anh em cũng có thể thấy tuy mới sơ sơ thôi vậy thôi đó nhưng mà vẫn rất là nhiều kèo có đến ba mã kèo cho anh em lựa chọn so với việc anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò nó chỉ có một mã kèo duy nhất thôi không những vậy mà nó còn cắn like anh em nữa đúng không như MU này chấp 1.25 ăn 89 này một 10 triệu ăn được 8 triệu chín nếu như thử anh em đem ra ngoài qua thầu qua cò đi nó chỉ cho anh em ăn cái mức là cũng vẫn chấp 1.25 giống vậy luôn nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn cái mức là ăn 7 ăn 75 thôi anh em sẽ bị mất like rất là nhiều đấy vì vậy có nhiều anh em thường hay hỏi Tiến muốn chơi trên trang như thế nào Nhưng mà một cái mục đích của Tiến vẫn muốn hướng cho anh em chơi trên trang Đó Tiến không muốn anh em phải phải bị mấy thằng đầu mấy thằng cò nó chơi trên đầu anh em nó thẳng là như thế và Tiến cũng chia sẻ thêm nếu như anh em muốn có một cái trang chơi như Tiến bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái Internet Banking đó gọi là chuyển khoản online có thể chuyển trực tiếp uh, trên cái điện thoại di động của anh em ấy hoặc là anh em phải có sử dụng cái ví Momo đó thì có hai điều kiện đó Tiến sẽ hướng dẫn và chỉ cho anh em cái cách cụ thể cách tạo tài khoản trên trang chơi như thế nào đó cách vào kèo cách ra kèo như sau uh, cách đặt cược này nọ Tiến sẽ chỉ anh em nhiệt tình hết ok cho anh em chỉ cần anh em có đủ cái điều kiện mà tiếng nói đó có số tài khoản ngân hàng có xài internet banking là chuyển khoản online trực tiếp trên điện thoại ấy hoặc là ví momo ok cứ, có đủ cái điều kiện nó cứ liên hệ trực tiếp cho tiếng số zalo của tiếng này 0963 731 346 tiếng sẽ lập tức hướng dẫn cho tất cả anh em đạo tạo một cái trang chơi cũng như là hướng dẫn cho anh em từng ly từng tí về cách đặt cược rồi nạp rút này nọ cái kiểu luôn và tiếng cũng xin chia sẻ thật lòng luôn những anh em nào mà thật sự cần cần nha cần có một trang chơi như vậy thì hãy liên hệ còn không á, thì tốt nhất nếu mà anh em nào mà sợ bị lừa ấy kiểu như hay hỏi ừ cái trang này nạp được mà rút không được rồi sao anh thì đừng có liên hệ làm gì hết mất thời gian nhau thôi sợ bị lừa thì đừng có chơi đúng không tiếng cũng chả cần anh em chơi làm gì anh em tiếng cũng đâu được gì từ anh em đâu tiếng chỉ muốn có một cái sân chơi chủ yếu là hỗ trợ cho những anh em nào mà thật sự cần một cái trang để chơi thôi để vào nhóm của tiếng đó để cùng nhau thảo luận để bàn luận để kiếm cơm gạo thôi còn nếu như mà sợ bị lừa thì đừng có liên hệ mất thời gian cả hai bên đó ok chưa thì với những gì tiến đã nói chỉ cần anh em cần đủ điều kiện mà để chơi trên trang cứ liên hệ tiến sẽ hỗ trợ anh em cũng như đưa anh em vào nhóm luôn đó để cùng nhau uh, đi tiếp ở cái cái cái những cái trận đấu phía trước này đó cùng nhau soi kèo cùng nhau bàn luận đó đưa ra cho anh em những món kèo phù hợp nhất để anh em vào trước cái giờ bóng lăn đặc biệt là những món kèo trên nhóm tiến đưa nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều ok chưa thì quay lại trở lại với mã kèo này trước khi mà tiến đưa ra những cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha anh em đây thì hiện tại tiến nhận định trận đấu này khá là sớm luôn đó khá là sớm để có được cái đề xuất từ youtube anh em mới có thể tìm kiếm video này của tiến anh em xem nên hiện tại vẫn chưa có được cái đội hình ra sân dự kiến cũng như trên trang cũng do nhận định sớm quá nên nó cũng chưa có được những cái mã kèo thẻ hay mã kèo gốc này nọ nữa đó nhưng mà chắc chắn với anh em là trước giờ bóng lăn thì chắc chắn sẽ có đầy đủ các mã kèo thẻ mã kèo gốc này nọ các kiểu cho anh em chơi đấy trên trang như thế rất lợi thế à, mình chủ động mình chơi không cần không không lo hết có thể bán kèo mua kèo thoải mái trên trang luôn đúng không anh em đó đó là cái lợi thế cho anh em chơi danh trang ok thì quay trở lại với MU với Sevilla anh em cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai thằng này nhé thì trước tiên nhìn vào MU anh em có thể thấy là MU nó đang uh, thua 2 hòa 1 đó và thắng 6 ở 9 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì với cái phong độ này cũng khá là ổn không đến nổi tệ dành cho MU nha anh em thì những anh em nào mà đã theo dõi MU thì cũng đã biết sau cái trận thua 0-2 trước đối thủ ờ, cạnh tranh trực tiếp chính là Newcastle đó thì ở hai vòng đấu mới đây nhất tại ngoại Anh MU đã có liên tiếp hai chiến thắng và không để thủng lưới bàn nào đó 1-0 trước Benford này và 2-0 trước Everton và đặc biệt hai cái trận thắng này toàn là hai cái trận thắng trên sân nhà của MU nha anh em đó trên sân Old Trafford quỷ đỏ vật lọ vẫn là một cái thứ gì đó rất, rất là ghê gớm luôn đó mọi đối thủ đều phải kiếp sợ trên sân Old Trafford của MU ở thời điểm này đấy còn về đội khách Sevilla sao Sevilla nó có được uh, tổng cộng là 3 thắng hai hòa và phải nhận 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đấy thì sau cái chuỗi mà bốn trận liên tiếp không biết 10 chiến thắng đặc biệt là có một chuyện trận thua đậm 1-6 trước Atletico tại Liga này thì sau đó 6 vòng đấu gần nhất thì thằng uh, Sevilla này đó nó đã có nó đã có liên tiếp uh, nó nó đã có tổng cộng được 3 chiến thắng một hòa và hai thất bại ở 6 vòng đấu gần đây nhất thì cái điều này cũng đã giúp cho Sevilla một phần nào đó uh, Ờ, lấy lại được cái phong độ của mình cũng như ở trận lúc đi nó thắng cái thằng uh, Fenerbahce này với tỷ số 2-0 này đó nhưng mà lượt về lại nhận thất bại với tỷ số 1-0 À, ở lượt về của trận vòng 16 đội cúp C2 châu Âu nhưng với trận thua này cũng không đáng kể nha anh em vì tổng hai lượt trận nó vẫn thắng 2-1 đó và đặt chân vào cái vòng uh, tứ kết lượt đi này và rất tiếc cho Sevilla là phải đối đầu với thằng MU. MU hiện tại phải nói là rất là mạnh trên sân nhà luôn. Đó cũng như phong độ của MU cũng đang ổn định hơn nhiều so với Sevilla. Đấy, thì tiến sẽ cho phân tích cũng như là là cho anh em xem về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai thằng này nhé đây ở trận đấu này MU sẽ được thi đấu trên sân âu cho Trafford và sẽ tiếp đón cái thằng Sevilla thì anh em nhìn vào cái phong độ sân nhà của MU này rất là hay luôn đó nó bất bại liên tiếp 6 trận với 5 chiến thắng và một trận hòa với tỷ số 0-0 trước Southampton và đặc biệt là trận hòa này là MU chơi thiếu người nữa anh em đó chơi thiếu người mà Southampton nó vẫn không thắng được và phải kết thúc trận đấu với trận hòa tỷ số không đều đấy một kết quả khá là có lợi dành cho MU à, cùng với đó là năm chiến thắng 3-1 trước West Ham này 4-1 trước Real Betis nè đó rồi 3-1 trước Fulham nè và mới đây nhất hai trận tại ngoại hạng Anh thì nó cũng đã có hai chiến thắng 1-0 trước Benford và 2-0 trước Everton đấy một phong độ rất là hay rất là đáng gờm của MU còn về đội khách Sevilla nó chỉ có đúng một chiến thắng mà thôi đó chỉ có đúng một chiến thắng ở 6 chiến làm khách gần nhất à, số còn lại là một trận hòa và bốn thất bại một cái phong độ cực kỳ tệ của Sevilla trong những cái chiến làm khách gần đây nhé anh em đấy thì như những gì Tiến đã phân tích Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái bảng xếp hạng của hai đội hiện tại nhé để anh em có thể uh, phân tích cũng như là cùng cùng phân tích nhận định với Tiến một cách nó kỹ càng hơn để đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý hơn ok cho anh em đây thì anh em xem này một MU MU thì tại ngoại hạng Anh sau cái trận thắng 2-0 mới đây trước Everton nó đã vươn lên được cái vị trí thứ tư đó vừa giữ yên được vị trí thứ tư với 56 điểm sau 29 vòng đấu và hiện tại cái cửa để lọt vào cái vị trí top 4 cũng như là là đen lắm á, là mu mà nó chơi không tốt ở những trận đấu về sau đi đen lắm nó cũng chỉ nằm ở vị trí thứ năm thôi nha anh em vì hiện tại cái cửa mà lọt top 4 của mu nó đang rất là sáng đấy nó mới thi đấu 29 trận thôi ít hơn Tottenham một trận nhưng mà nó đã hơn Tottenham 3 điểm rồi đó chỉ cần thắng một trận tại ngoại hạng thôi thì mu nó sẽ Ờ, đảm bảo hơn cái ngôi vị top 4 của mình tại Ngoại Anh để lấy một cái vé dự cúp châu Âu châu Âu mùa sau đúng không anh em đó nhưng mà với cái phong độ này chắc chắn MU sẽ dễ dàng đạt được cái vị trí top 4 thôi thậm chí là vị trí top 3 của Ngoại Anh hiện tại đấy còn về uh, Sevilla thì sao về Sevilla tuy có phong độ không được ổn những trận đấu trước đó nhưng mới đây nhất nó đã có trận thắng 2-0 đó có trận thắng 2-0 trước cái thằng Cadiz trên sân khách thì với trận thắng này nó đã vươn lên được vị trí thứ 13 với 32 điểm sau 28 vòng đấu và anh em để ý thấy này Sevilla nó vẫn đang còn rất là chặt vật tại cái bảng xếp hạng của uh, giải La Liga khi mà nó chỉ hơn cái nhóm cầm đèn đỏ là 5 điểm cách biệt mà thôi đó nó chỉ cần thi đấu không tốt ở hai ba trận nữa thôi chắc chắn nó sẽ rơi xuống cái nhóm bảng xếp hạng nguy hiểm này đó cục và cũng có thể nó sẽ phải chơi ở cái giải hạng hai mùa sau và đặc biệt là fan của Sevilla chắc chắn không muốn cái điều này xảy ra vì Sevilla cũng là một cái câu lạc bộ khá là giàu truyền thống đúng không anh em cũng như là đã chinh chiến tại cúp châu Âu này hay là là uh, chinh chiến tại cái giải La Liga này rất là lâu rồi đó nếu mà nó tụt xuống giải hạng hai chắc chắn là một điều đáng rất là đáng tiếc dành Sevilla đó vì vậy chắc chắn nó sẽ phải tập trung nhiều hơn vào cái giải đấu La Liga này đó nếu như nếu như mà nó làm không tốt ở La Liga một hai trận thôi chắc chắn kết quả của của các uh, đội bóng này sẽ thay đổi hoàn toàn trên cái bảng xếp hạng đấy cho nên chắc chắn bên em gần Sevilla nó cũng vẫn đang rất là lo về một cái vị trí an toàn trong cái nhóm xếp hạng dù cho vẫn hơn uh, cái đội xếp thứ 18 là Valencia 5 điểm cách biệt đấy tiếng chắc chắn là như vậy ok thì với những gì tiếng đã phân tích đó với những gì tiếng đã phân tích thì uh, à, tiến sẽ cho anh em xem thêm đây tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hàng này thì nhìn vào lịch sử đối đầu anh em có thấy là thằng Sevilla gần như là là đang có uh, cái lợi thế đó gần gần như có lợi thế cửa trên khi mà đối đầu với MU khi mà nó toàn thắng hai trận và hòa một ở ba lần đối đầu nhau gần nhất trước MU một cái lịch sử ờ, phong độ trong cái lịch sử đối đầu khá là tốt dành cho Sevilla đấy thì anh em xem này Tuy với hai thắng một hòa trong 3 lần gặp nhau gần nhất với MU nhưng ở mùa giải năm nay thì MU đang mạnh hơn Sevilla rất là nhiều. Đó, đặc biệt hơn là cái phong độ của MU cũng đang tốt hơn Sevilla cực nhiều luôn. Và Sevilla cái đội hình của nó ở mùa giải năm nay chơi rất là tệ anh em, từ công lẫn thủ luôn. Thi đấu không có đồng đều và rất là dễ mắc nhiều sai lầm đấy. và thêm một phần là phải thi đấu trên sân Old Trafford, một cái sân đấu mà MU thể hiện cực kỳ tốt mùa giải năm nay. Chắc chắn là mọi điều khó khăn chỉ đến với Sevilla trong cái cuộc đối đầu này. Đó, thì với những gì Tiến đã phân tích thì uh, anh em hãy cùng tiến xem thêm xem thêm uh, một ít một cái mã kèo khác các mã kèo khác về cái uh, tỷ lệ kèo mình sẽ đưa ra trên trang ở thời điểm hiện tại đấy thì anh em nhìn này ngoài ra còn có các mã kèo như là tổng số bàn thắng này đó rồi bàn thắng đầu bàn thắng cuối hay là lẻ chẳng lẻ chẳng ở đây anh em hiểu không có nghĩa là một ba năm bảy cộng số bàn thắng của hai bên lại nhá ra kết quả là một ba năm bảy thì lẻ đấy một ba năm 13579 đâu là lẻ còn chẵn thì nói chung vẫn cộng hai cái số bàn thắng của hai bên lại nếu ra hai bốn sáu tám thì sẽ về với mã kèo là chẵn đấy anh em thích chơi lẻ chẵn giống như chơi mà mà chơi như mà dạng như tài xỉu anh em thì anh có anh em có thể uh, uh, chơi một trong hai mã này đó ngoài ra còn có mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn này hay là chỉ một đội ghi bàn hoặc là cả hai đội không có bàn thắng nếu như anh em tự tin vào trận mũ với Sevilla lần này không có bàn thắng nào anh em có thể đầu tư mạnh cho tiếng vào mã là uh, không có bàn thắng đó bỏ một củ ăn được 14 củ cái là lợi luôn đúng không anh em rất là nhiều mã kèo hay khác luôn và chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm uh, trước trước cái giờ này tầm 60 tiếng đồng hồ nhà cái sẽ đưa ra nhiều mã kèo hay khác nữa cho anh em chơi đấy hiện tại tuy không có nhiều nhưng mà chắc chắn so với bên ngoài quả thầu quả cò thì nó sẽ không sánh bằng cái việc mà anh em chơi trên trang đâu đúng không anh em đấy thì đó là những gì tiến đã phân tích cũng như là muốn hướng cho anh em một cái sân chơi mà nó ok nó uy tín nhất đó để cho anh em ăn cao là không bị mất like mất cỏ và không bị dính líu phiền phức bên ngoài đấy rất là an toàn đúng không anh em thì với những gì tiến đã phân tích cũng như tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở hiện tại thì tiến sẽ có những cái sự lựa chọn cho anh em có thể đầu tư đây anh em đầu tiên là anh em có thể vào cho tiến đó chính là cái mã kèo thằng MU chấp đây anh em có thể vào mạnh cho tiến mã kèo MU chấp 1.25 cả chặn đó bên cạnh đó anh em cũng có thể vào luôn cái mã là mu chấp nửa trái ở trận đấu này ngay trong hiệp 1 đấy vì với cái phong độ cực tốt của quỷ đỏ ở thời điểm này đó đặc biệt là được chơi trên sân nhà chắc chắn nó sẽ uh, có một chiến thắng cách biệt từ 2-0 trở lên trong cái trận đối đầu với Sevilla ở cái vòng đấu đầu tiên này nếu như đó nếu như mà nó nó có một kết quả không tốt đi thì chắc chắn nó sẽ bị uh, tâm lý cũng như ảnh hưởng đến cái quá trình mà mà mà uh, đang cạnh tranh cái ngôi top 4 của ngoại Anh hiện tại anh em nên chắc chắn là với cái tinh thần hiện có này cũng như những những cái gì mà mà đang có lợi dành cho MU thời điểm hiện tại chắc chắn nó sẽ không muốn đánh ghê vào cái thời điểm này đặc biệt là một cái uh, lợi thế trong cái trận lượt đi cúp C2 châu Âu đúng không anh em đó nó sẽ thắng nó chỉ cần thắng trận này thôi đó thắng với cái cách biệt hai ba bàn trở lên thôi trên sân nhà chính là cái điểm tựa mu nó mà có lợi thế chặn lượt đi này chắc chắn lượt chặn lượt về nó sẽ rất là nhàn đó mà nó chơi theo cái kiểu dưỡng sức để tập trung toàn lực để giữ một vị trí top 4 uh, ờ, tại ngoại ngành đúng không anh em đấy thì nói chung đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em tham khảo thôi anh em nào thấy hợp ý trùng máu với tiến thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại nhé đấy thì tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa uh, anh em nào mà muốn cầm một cái trang chơi như tiếng đó muốn có một cái sân chơi uy tín nạp rút nhanh không có uh, bị uh, nhiều người biết đó chơi bảo mật rất là an toàn là không bị mất like mất phí gì hết muốn có một cái trang chơi như thế này thì cứ liên hệ ngay cho tiến nếu như anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online gọi tắt là internet banking đấy hoặc là có xài cái ví Momo thì cứ liên hệ ngay cho Tiến số Zalo 0963 731 346 hoặc là anh em có liên hệ cho Tiến qua bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong cái video này đó Facebook cá nhân Telegram hoặc là fanpage rồi TikTok nữa anh em chỉ cần bấm vào cái phần mô tả ở dưới phần video này thôi sẽ thấy được những đường link đó và anh em ấn trực tiếp vào sẽ liên hệ được ngay cho Tiến còn không anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo ở phía dưới cái màn hình này nhá đó thì ok anh em thật sự cần thật sự cần mà đủ cái yêu cầu mà tiến đưa ra thì hãy liên hệ tiến sẽ giúp anh em có một cái sân chơi ok nhất còn không thì đừng có liên hệ nhé hoặc là sợ cái sợ bị lừa này nọ thì thì nên nét luôn đi đừng có liên hệ làm gì mất thời gian cả hai bên thôi tiến cũng không có rảnh mà để phục vụ hỗ trợ cho anh em nhiều tiến chỉ hỗ trợ cho những anh anh em nào mà thật sự xa bờ mà đang cần một cái trang chơi như vậy thôi đó và không những vậy Tiến còn đưa tất cả anh em vào nhóm luôn đó để cùng lấy những mã kèo mà chuẩn nhất Tiến phân tích trước cái giờ bóng lần để cho anh em có những cái uh, lợi nhuận cao hơn trong cái bộ môn banh banh banh bóng này đó để cho anh em gỡ gạt để cho anh em vào bờ ok cho anh em thì Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé nếu như mà anh em yêu quý Tiến thì hãy để lại một cái like ở trong cái video này đó ấn like video và đừng quên là bình luận về cái tỷ số cuối cùng của trận đấu Tiến sẽ lựa chọn ra một anh em à, bình luận sớm nhất và chuẩn nhất về tỷ số cuối cùng của trận đấu MU với Sevilla ở trận tứ kết lượt đi này đó, ờ, những ai mà bình luận ờ, sớm nhất, chuẩn nhất và nhanh nhất Tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt bằng cái chuyển khoản online nhé Ok à, và anh em cũng đừng quên là nút đăng ký theo dõi kênh Tiến số kèo cũng như là cái kênh Tiến bóng đá này luôn nhé anh em à, và Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé